Ờ, mình về New City được gần được 2 năm rồi và cái điều mình thích nhất ở căn hộ New City này đó, đó là về vị trí vị trí thì đi lại rất là thuận tiện mình cảm thấy rất là hài lòng nhất là những thời điểm mà ủng tắc giao thông á, thì ở cái New City ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ này thì nó lại rất là ít khi mà bị ủng tắc giao thông cái thứ hai mình thích ở đây á, là bởi vì có phòng tập gym nè có hồ bơi nè thì mình là một trong những người rất là thích vận động thì hai cái điều này làm cho mình rất là tâm đắc bởi vì thòng Thần Chiên thì rất là hiện đại và hồ bơi thì có nhiều kích cỡ và có nhiều vị trí nữa mình có thể lựa chọn một trong hai hồ bơi à, cái thứ ba mình thích ở đây nữa là khi mình à, muốn ăn nè muốn uống hay muốn kiểu như là mình lười lười á, thì ở dưới nhà đều có sẵn những cửa hàng tiện nghi có những cái quán cà phê cũng như là quán um, món ăn Việt nè món ăn hàng nè có cả quán ba Tây nữa cho nên là khi mà mình chọn một nơi để sinh sống á, thì về cái tiện ích tiện nghi á, ở đây là mình cảm thấy rất là hài lòng Yeah, I, I visit uh, uh, some other apartment, uh, District 2 and District Bintan, and then I thought the new city is the better than other, so I bought this apartment, yeah. I think the new city is the very good location, yeah. I work in District 1. From new city, uh, it takes just 20 minutes to go to work, yeah. It's very good. For the future, yeah, I think District 2 is the the ờ, Gangnam, Gangnam in Korea. Yeah, so uh, I I choose this location. Yeah, I chose this location with my wife. Yeah. Thì sau khi về đây được khoảng một năm rưỡi, gần 2 năm rồi, uh, mình uh, khá là thích nơi này. Tại vì không gian sống ở đây rất là thoáng đãng, uh, trong lành, cảm giác như con mình ở đây chơi ấy, rất là thoải mái. Ở đây thì hay có những cái hoạt động cho cư dân như là những ngày trung thu này à, hay là những ngày Noel hay là giáp Tết à, âm lịch á là có hay tổ chức cho cư dân ở đây và ờ, và các em bé cùng tham gia ăn buffet hay là cùng vui chơi với nhau á tạo ra một cộng đồng dân cư rất là gần gũi rất là thân thiện khi mà đi qua đi lại cái chung cư này thì New City á, thì mình cũng mới đầu thì mình được ấn cũng ấn tượng là tại vì cái vị trí nó có vẻ thoáng và đã không có bị cái sự ảnh hưởng của xe container mình cảm giác là mình thích với cái cái sự thoáng gió ở cái chung cư này thì rất là gió rất là gió và mình cảm giác là sự rất cảm giác là thoải mái khi thì mình mở cửa ra là gió nó lùa trong căn hộ mình là cái điều đó là mình rất, rất là ấn tượng tại vì cũng hiếm cái chung cư nào có cái sự thoáng gió như vậy và trong cái thời gian mà chờ nhận nhà đó thì mình thấy cái vị trí cái shop house của mình hiện tại thì nó khá là lý tưởng nên mình đăng ký mình thuê mình đăng ký thuê từ chủ đầu tư và tới khi mà tháng tư trong thời gian dẫn dận giờ bàn giao thì khi mà mình thấy có cơ hội thì mình quyết định là mình lấy thêm một căn góc là mình có sẽ tổng cộng là ba căn liền kề ở hiện ở dự án này và tới giờ là mình nghĩ mình vẫn khá là happy với cái sự lựa chọn này trước kia chúng tôi ở Hà Nội thì chúng tôi cũng rất là có một cái cái không không mấy thích thú lắm về cái chung cư bởi vì nó nó nó không sợ lắm nói chung là dùng một từ là sợ nhưng khi vào đây và khi ở lên chung cư quận 1 thì chúng tôi thấy thích và nó tiện ích và nó rất phù hợp chỉ đến khi mà nhưng ở quận 1 rồi thì chúng tôi lại có điều kiện ở quận 2 nữa ấy. thì thường ngày trước kia thì vẫn cứ qua đây luôn thì cũng không để ý lắm cái dự án này đâu của New City này đâu thì cũng đi qua nhìn thấy thôi nhưng đến khi mà vào trong này và tiếp xúc và đến tận các căn hộ thì quả thật là thấy rất là phù hợp với chúng tôi và rất là thích và nó còn thích hơn cả quận 1 nữa bởi vì là và nó có cái môi, cái trường. môi trường xung quanh và các tiện ích nó rất là phù hợp gia đình chúng tôi đã mua 3 căn hộ tại New City và có bốn thế hệ cùng sống tại cái dù à, nhau cái, đây cái, cái uh, dự án New City này. Đầu tiên tôi mua một căn hộ và sau đó một thời gian rất là ngắn thì con gái tôi ở nước ngoài về cũng quyết định là mua cái căn hộ ở đây và mới gần đây thì uh, uh, bà ngoại của, tức là của mẹ cháu tôi này, tức là mẹ của vợ tôi cũng đã quyết định chọn cái căn hộ và mua ở đây thứ nhất ở đây đây có thể nói là một cái môi trường sống rất là tốt với những cái điều kiện à, sông nước rồi những cái à, những cái cái kênh rạch và những cái à, cây xanh cây xanh xung quanh yếu tố thứ hai đây là một cái dự án được thiết kế rất tốt khi mà có một cái mật độ cây xanh mật độ xây dựng rất là vừa phải ừ, à, các cái tiện ích rồi là ừ. cái dịch vụ ừ. và mà dự án này dành cho cư dân à, tất cả những cái gì mà chúng tôi gặp phải trong đời sống hàng ngày khi chỉ cần có một cuộc điện thoại thì được đáp ứng một cách rất là nhanh chóng và cái đó không phải dễ vì các cái chung cư các cái cái cái dự án đều có thể làm được